Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 800 tỷ bôi trơn, chùm cuối Nguyễn Thanh Long cần bao nhiêu tỷ để ông trơn. Hiện nay, vụ án công ty Việt Á như là ung nhọt đang dần lở loét. Nó đang lan rộng trên khắp các tỉnh thành trên toàn Việt Nam. Nhiều người cho rằng con đường Việt Á thế nào cũng dẫn đến trước cửa nhà ông Nguyễn Thanh Long. Người dân Việt Nam đang còn rất uất hận về việc đè cổ người dân ra để ngoáy mũi ép bán bộ kit dầm của công ty Việt Á. Tội này ông Nguyễn Thành Long phải gánh và hiện ông Long đã bị kỷ luật. Tuy nhiên, việc pháp luật có đụng đến ông ta hay không thì phải chờ xem đã. Ai cũng dự đoán sẽ tới lúc pháp luật sờ đến ông Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Long tội rất lớn. Vụ công ty Việt Á sặc mùi tiền nếu không tiền thì một công ty tép diêu như Việt Á không thể bao trùm đến toàn lãnh thổ Việt Nam được. Nơi đầu có bệnh, nơi đó có mặt của công ty Việt Á. Quan niệm của giới gian thương lâu nay là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn và Việt Á đã dùng những viên đạn bọc đường bắn hạ hầu hết những quan chức của ngành y nơi mà nó đặt chân đến. Cũng có phân tích cho rằng cho dù Phan Quốc Việt người điều hành của công ty Việt Á có tài ngoại giao đến đâu cũng không đủ khả năng quen biết hết mọi quan chức của ngành y tế cấp tỉnh trên toàn bộ Việt Nam. Ông này phải có quyền lực từ trung ương điều phối nên đi đến đâu cũng hối lộ mới chất lọt đến như thế. mà người có thể điều phối Phan Quốc Việt đi khắp các miền đó mới là trùm cuối. Trùm cuối là người nói mà quan chức ngành y cấp tỉnh phải nghe, kéo được quan chức bộ khác như người đứng đầu của Bộ Khoa học Công nghệ cùng hành động thì đó là ai? Câu hỏi được đặt ra. Có thể đó là Nguyễn Thanh Long. Tuy nhiên, để buộc tội ông Long thì phải có bằng chứng, đây là trách nhiệm của Bộ Công an. Còn về mặt báo chí phản biện thì chỉ phân tích từ những dữ liệu có được và đưa ra dự đoán của mình. Đây là hình ảnh thông tin công ty Việt Á chi cho bôi trơn đến đến 800 tỷ đồng. Không ai làm không công cho ai bao giờ cả. Động lực để quan chức sai phạm là tiền. Nếu không vì tiền thì không thể nào xảy ra sai phạm rộng khắp như trường hợp của công ty Việt Á này được. Vào ngày 4 tháng 6, ông Tô Ân Sô, Trung tướng tránh văn phòng ở Bộ Công an Việt Nam cho hay trong vụ việc ở công ty Việt Á, ông Phan Quốc Việt là giám đốc điều hành ở công ty này khai tiền bơi trơn lên tới hơn 800 tỷ đồng. Vụ án công ty Việt Á vẫn tiếp tục được báo chí đặt câu hỏi với ông Tô Tuân Sô tại cuộc họp báo chính phủ vào chiều ngày 4 tháng 6 vừa qua. Ông tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an trả lời rằng dòng tiền là yếu tố quan trọng để cơ quan điều tra tìm ra bản chất sự việc. Trong một số vụ án, khi khám xét, có những bị can trong ngăn kéo có đến hơn 10 tỷ đồng. Việt Á cho biết họ đã hối lộ rất nhiều tiền cho các quan chức. Phan Quốc Việt khai bôi trơn lên đến 800 tỷ. Đây là kênh để nhà điều tra tìm ra thủ phạm. Ông tướng Tuân Sô nói tiếp, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng, tiêu cực, lực lượng công an đang tập trung hết sức để sớm có những kết quả. 800 tỷ để bôi trơn, át hẳn, phần của ông trùng cuối không thể bằng với phần của những người thấp cổ bé học được. Mày phải có nhiều hơn, thậm chí nhiều vượt trội. Ông Nguyễn Thành Long đã xén đi bao nhiêu trong cục tiền 800 tỷ là điều mà cơ quan điều tra cần phải làm rõ. Tiền đấy là tiền xương máu của đồng bào khốn khổ không thể để những kẻ bất nhân nuốt trôi cục tiền này được. Và mạng người cũng từ đó mà trôi theo. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn nói rằng Việt Á là ai sao lại có quyền lực chi phối lớn đến như vậy? Theo thông tin nhận được vào ngày 4 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Như vậy,